Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mona à, Video này thì à, Mona sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cọ nét bằng à, cọ râu Cái này thì mình sử dụng bằng à, treo nha Cái cọ râu này nó giống như cọ nét vậy nhưng mà cái cái nét của nó nó sẽ mạnh hơn à, Nó ngấm sơn, sơn gheo nhiều hơn Ờ, kéo được cái độ dài của nó sẽ dài hơn so với cọ nét nó sẽ lâu khô hơn nghĩa là nó sẽ không bị đứt đoạn đó khi các bạn vẽ kéo một sợi à, à, hoa văn dài thì nó sẽ không đứt đoạn còn đây là mình đang vẽ treo nha mọi người thì mình cứ kéo từng nét từng nét cong như vậy đó thì cái cọ cọ cọ râu này nó rất là ok cái phần đầu ở trên thì lúc nào nó cũng sẽ đậm hơn là mình kéo phía bên dưới thì nó sẽ nhạt hơn mỏng hơn rồi cái phần nền móng của mình đó thì mình đã sơ là mình top uh, ờ, treo mà top treo lì đó rồi mình hơ qua sau đó mình sẽ vẽ uh, cỏ nét lên cái này cũng được gọi là cọ nét treo nha mà mình sử dụng cỏ râu và mình sử dụng một bộ mũ treo ờ, màu đen sau đó mình sẽ vẽ những cái đèn đường hoa văn lên à, cái này mình có thể sử dụng ờ, trong kỹ thuật rắc bột cũng được rắc bột neon đó đó mình lấy sơ một lần thôi nhưng mình có thể kéo một lúc hai nét và cái đường kéo của nó rất là dài nó không bị đứt không bị đứt giống như là cỏ nét cái cỏ râu này nó rất là mới thì khoảng chừng ờ, một vài bữa nữa thì có hàng về thì có thể giúp cho các bạn vẽ rất là dễ dàng cái lông cỏ rất là mềm thanh mảnh và cái độ ngấm của nó cái râu cỏ nó ngấm rất là tốt nên cái đường sợi mình kéo ra nó rất là thanh mảnh và dài đó các bạn thấy chưa à, các bạn coi video của Mona các bạn có thắc mắc gì về những cái dụng cụ mà à, bên trường Mona hướng dẫn các bạn vẽ thì các bạn cứ để lại số điện thoại phía bên dưới nha à, các bạn có thể comment là cô ơi tư vấn cho em về cọ râu cô ơi tư vấn cho em về cái hũ treo màu đen này hay bất kỳ một cái à, dụng cụ nào thì các bạn đều comment ở phía bên dưới và nên nhớ là các bạn luôn luôn hãy để lại số điện thoại giúp cho Mona nhé có nhiều bạn là à, nghe không kỹ hoặc là không rõ hỏi ờ, cô ơi tư vấn cho em về cỏ nhưng mà không để lại số điện thoại thì à, cô không có cách nào để tư vấn cho bạn được nên cách tốt nhất là để lại số điện thoại hoặc để lại số zalo thì cô sẽ cho một bộ phận dụng cụ chuyên dụng cụ đó kết bạn zalo và tư vấn cho các bạn qua zalo gửi hình nè gửi mẫu nè gửi hình tất cả các loại cỏ cho các bạn bây giờ mình hơ ha sau khi mình hơ 30 giây xong